vì dần nhau thanh sống trong khổ đau với chân mắt mang kính thương hôn người không thể hoàn kính đôi khi anh dừng lại chẳng yêu đã khó

只要对唱不。 love. Deus. I am and I Черники. nhiều nhất là cái đó em không chắc nhưng mà cái đó là cái sự tình yêu của khán giả dành cho anh em tụi mình dành cho ban nhạc của mình đó thì cho hỏi cái nhạc cái câu trong nhân sống tôi là có một điểm